Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Yến Yến Dòng Hổ Thì ở những video trước chúng ta đã tìm hiểu từng phần về đầu tư dòng hổ Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những lưu ý khi đầu tư dòng hổ Định hướng đầu tư lâu dài như thế nào Nếu các bạn chưa xem những video trên thì các bạn hãy vào kênh của Yến Yến để theo dõi nhé Để cho mọi người có một cái nền tảng vững chắc có thể chủ động trong vấn đề giao dịch để cho mình có thể kiếm thêm thu nhập 30 đến 60 triệu mỗi tháng các bạn hãy liên hệ ngay với mình qua Telegram A còng én nhỏ là em hay Zalo 0926 436 981. Và để tham gia đầu tư dòng hổ các bạn cần có những gì? Thứ nhất, các bạn cần có một chiếc máy tính và một chiếc điện thoại có kết nối internet. Phải có hai thiết bị mọi người nhé. Một chiếc để mình gọi trực tiếp, một chiếc để học và thực hành theo ạ. Và cái quan trọng nhất, các bạn phải có cho mình một cái thẻ tài khoản ngân hàng có Internet Banking để làm gì ạ? Để chúng ta nạp tiền cũng như là rút tiền về tài khoản một cách nhanh chóng nhất. Để mọi người biết thêm rõ hơn thì mọi người có thể liên hệ với mình qua Zalo cũng như Telegram của mình để mình có thể chia sẻ cho mọi người kỹ hơn. Và nếu như mọi người yêu quý Yến thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và để bình luận dưới trang thông báo mọi người nhé. Chúng ta đến với nội dung chính của ngày hôm nay, những lưu ý khi đầu tư dòng hổ, định hướng đầu tư dòng hổ lâu dài. Vậy thì khi đầu tư dòng hổ cần lưu ý gì? Đây là những câu hỏi nhiều anh chị em hay thắc mắc. Chúng ta đi đến lưu ý thứ nhất, phải tìm hiểu thật kỹ về dòng hổ và cách đầu tư dòng hổ. Khi chúng ta tham gia đầu tư cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu về giá, liệu có mang lại cho chúng ta lợi nhuận hay không. Thì dòng hổ cũng vậy, để chúng ta đi tìm hiểu dòng hổ là gì và cách đầu tư dòng hổ như thế nào thì ở video đầu tiên Yến Yến đã nói rồi, các bạn có thể vào xem. Còn về nhà cung cấp mình sẽ chia sẻ cho mọi người Khi mọi người đã có một cái nền tảng vững chắc rồi Thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách chơi và cách giao dịch trên một cái nhà cung cấp uy tín nhất để mọi người tránh bị lừa đảo. Với lưu ý thứ hai, không nên vay mượn bất kỳ ai. Mình khuyến khích mọi người nếu như mọi người có nguồn tài chính nhàn rỗi, mọi người có thể đầu tư còn không nên đi vay mượn người thân hoặc bạn bè để tham gia đầu tư dòng hổ vì khi mà mọi người à, ham muốn cái đồng lợi nhuận đầu tiên ấy mọi người lại vội vàng tham gia đầu tư trong khi mọi người chưa có một cái nền tảng vững chắc thì mọi người đi vay mượn bạn bè hoặc người thân để mọi người tham gia đầu tư ấy, thì à, sẽ rất là dễ thất thoát nguồn vốn đầu tiên đó đó là cái điều mà cấm kỵ khi mà mọi người tham gia bộ môn này à, đây là cái điều yến muốn chia sẻ với mọi người còn một điều quan trọng nữa là không vay mượn ngân hàng cũng như không vay mượn các ờ, tín dụng đen ở phía bên ngoài vì lãi rất là cao. Cái điều đó khiến cho tâm lý của mình sẽ lo sợ hơn nếu như các bạn gãy một vài tay hoặc các bạn đầu tư những cái bước ban đầu nó thua lỗ chẳng hạn thì nó khiến cho các bạn lo sợ phải trả lãi hàng tháng, khiến cái công việc của các bạn đảo lộn cũng như cảm xúc của các bạn bị chi phối dẫn đến gia đình dạn nứt tình cảm. Đó là điều mình khuyên các bạn lưu ý vấn đề này không nên mượn bất kỳ một hình thức nào uh, như phía trên mà Yến đã nói và cái thứ ba đó là không tham gia các nhóm kéo không mua tuôn hách mục đích của các nhóm mở ra để làm gì để hô cho chúng ta ăn mọi người thích ăn sẵn thì mọi người vào nhóm và mình không khuyến khích cái điều đó mọi người vào nhóm mọi người chưa biết cách chơi mọi người chỉ nghe theo họ thôi thì họ đánh đâu họ chỉ đâu thì mọi người đặt theo đó Ví dụ dòng 1 triệu thì mọi người đánh theo 1 triệu Vô hình dung là mọi người không biết cách chơi Mọi người chỉ bám theo họ thôi Và khi họ không còn hô nữa thì mọi người sẽ uh, sống làm sao ạ uh, Nên mình không khuyến khích mọi người tham gia vào các nhóm cái cuối cùng đó là tuôn dự đoán Bây giờ trên mạng xã hội, trên Facebook có rất nhiều các video quảng cáo về tuôn dự đoán kết quả về dòng hổ Mọi người lưu ý tránh cái tình trạng bị lừa đảo Vì rất nhiều người nhắn tin cho mình cũng đã bị lừa mua tuôn hack và chip hack rồi cho nên là mọi người hết sức lưu ý về vấn đề này không có các hình thức tool hay là chip hack nào đó có thể dự đoán kết quả vì nếu có thì sẽ chẳng có nhà cái nào có thể tồn tại được cái thứ tư mục tiêu phải rõ ràng khi mọi người có một cái nền tảng vững chắc rồi có kinh nghiệm và hiểu được phương pháp rồi thì mọi người phải đặt ra cho mình cái mục tiêu hàng ngày để mọi người có thể đi một cách lâu dài nhất ví dụ vốn 500 đến 2 triệu các bạn kiếm 100 đến 300 nghìn một ngày các bạn có thể xem ví dụ mình đã làm trên màn hình đó là những cái hình thức đề ra cho mọi người tham khảo và trong quá trình đầu tư tham gia dòng hổ hay các trò chơi khác rất dễ kiếm lợi nhuận Thế nhưng trong cái đó chúng ta cũng phải quản lý cái lòng tham để tránh cái tình trạng khi mà mọi người ăn được rồi mà lại muốn ăn tiếp nữa mặc dù là đã đạt được cái mục tiêu rồi mà lại uh, cố thì rất dễ bỏ qua các nguyên tắc mình đã đặt ra lúc đầu nên cái này mình cần lưu ý với mọi người để mọi người lưu tâm nhé định hướng đầu tư dòng hổ một cách lâu dài như thế nào thì chỉ cần các bạn lắng nghe mình và những cái bước đầu tiên các bạn hãy đặt viên gạch đầu tiên cho cái nền móng của các bạn các bạn có nền móng chắc thì ngôi nhà của các bạn mới vững chắc được và không bị đổ chứ các bạn mà không có nền móng mà cứ thích nhanh ăn ngay ấy thì tôi nói là 100% các bạn sẽ thất bại cũng giống như các bạn không có kiến thức các bạn cứ thích vào các nhóm để tham gia đầu tư nghe người ta vô hình dung là các bạn chỉ dựa dẫm vào người ta thôi và như thế nó không được lâu dài mọi người ạ và mình khuyến khích mọi người cái thời gian đầu lên bỏ thời gian ra để học tầm 15 đến một tháng khi chúng ta đã có kinh nghiệm rồi thì chúng ta tự thân để kiếm được cái thu nhập hàng ngày như ý của mình mong muốn và cái điều nữa là quản lý lòng tham của mình mình lưu ý với mọi người hãy quản lý được lòng tham đừng để lòng tham đánh mất những gì chúng ta đã dày công xây dựng đó là những gì mà mình khuyên tất cả mọi người Ok, đến đây video cũng khá là dài rồi thì à, có lẽ là Yến xin kết thúc video tại đây. À, các bạn nào xem video thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh và để lại comment phía bên dưới. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.